Để công chúng khán thính giả thuận tiện khi theo dõi các chương trình, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã xây dựng app NTV Go. NTV Go hiện đã có trên nền tảng Google Play và App Store. Giúp quý khán thính giả nghe, xem trực tuyến các chương trình. Liên tục cập nhật tin tức về mọi mặt của đời sống. Xem lại các chương trình văn hóa, phim truyện, văn nghệ, thể thao, các chương trình chuyên đề mà mình yêu thích miễn phí trên mọi thiết bị thông minh